Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục hỏi đáp laptop của Vietech 88 Nhanh thật đó, vèo một cái một tuần đã trôi qua rồi Và hôm nay, mình và em gái Phương Anh xinh đẹp ở đây lại có mặt ở đây và giải đáp cho các bạn những thắc mắc về laptop À, nếu như các bạn có bất cứ những vấn đề gì về laptop, hãy tạm dừng video này và kéo ngay xuống phần bình luận của video, đặt câu hỏi và chúng mình sẽ trả lời đầy đủ cho các bạn vào những số tiếp theo sẽ lên sóng vào lúc 7 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Hãy nhớ là đừng bỏ lỡ bất cứ một video nào các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình và anh Phong sẽ giải đáp những câu hỏi mà các bạn đã gửi tới cho bọn mình trong số trước. Bắt đầu thế nào? À, câu hỏi đầu tiên đến từ bạn có nickname là Quốc Bảo. Bạn có hỏi như sau. Anh chị cho em hỏi, dòng máy chạm SingPass có gì nổi bật mà dạo gần đây em thấy có rất nhiều người dùng mạng? Câu hỏi này em sẽ nhờ, nhờ anh Phong có thể giải đáp giúp bạn. Xin chào bạn Quốc Bảo, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chương trình. Dòng máy chạm ThinkPad từ lâu đã trở nên rất nổi tiếng bởi độ bền và trải nghiệm vô cùng đã. Không phải ngẫu nhiên mà bạn thấy có rất là nhiều người sử dụng ThinkPad. Cũng như bạn ra đường, thấy ai ai cũng dùng iPhone vậy. Trên quan điểm cá nhân của mình, ThinkPad là một trong những chiếc máy laptop Windows đáng mua nhất. Mình không PR cho Lenovo đâu, nhưng thực tế ThinkPad quá tuyệt vời nếu so với các đối thủ trong cùng tầm giá. Các bạn có thể bấm vào phần link ở phần bên dưới mô tả của video này để xem lại một số video mà mình đã review về những chiếc máy mang thương hiệu ThinkPad nhé. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn có nickname Quang Anh. Em chào anh chị, chả là con máy chạm ZBook G1 của em vừa lăn ra chết bất đắc kỳ tử Giờ em muốn nâng cấp lên một con máy chạm mới trong tầm tiền 30 triệu. Vậy mong anh chị tư vấn cho em một con máy mới. Em xin cảm ơn ạ. và câu hỏi này thì mình sẽ nhường cho Phương Anh tư vấn cho bạn Quang Anh nhé. À, chào bạn Quang Anh, với câu hỏi của bạn, mình sẽ đưa ra một vài gợi ý để bạn có thể cân nhắc nhé. Đầu tiên là chiếc HP ZBook 15G4, một trong những chiếc máy chạm hạng nặng của HP. Máy chạy con chip Intel Core i7 uh, 7820HQ với 4 lõi 8 luồng, cặp đồ họa rời NVIDIA Quadro M2200 với 4GB RAM, 4 à, slot RAM với tổng dung lượng lên đến 64GB, ổ cứng SSD NVMe 250GB. Gợi ý thứ hai là chiếc Dell Precision 7520, máy được trang bị cấu hình khá là khổng long. CPU Intel Core i7 7920HQ 2.9GHz up to 3.9GHz, RAM 16GB, DDR4 2400MHz, ổ cứng SSD 1T. Màn hình 15,6 inch Full HD, chiếc Dell thì giá đắt hơn một chút nhưng bù lại hiệu năng của máy cũng tốt hơn so với HP ZBook 15G4. Bạn có thể ra cửa hàng của Viettech 88 tại số 55 Nguyễn Khang để có thể trải nghiệm và mua máy nhé. À, câu hỏi số 3 đến từ bạn có nick Facebook là Chabang9Food có lẽ đây là một bạn có cái nick khá là đặc biệt và bạn uh, gửi đến chúng ta câu hỏi như sau Em chào anh chị, em đang phân vân giữa MacBook Pro 13 2018 và Dell XPS 13 9380. Anh chị có thể tư vấn giúp em được không ạ? À, chắc hẳn là anh Phong đang rất hứng thú đối với câu hỏi đến từ bạn Trâm Anh đúng không nào? Vậy thì em à, nhường anh trả lời câu hỏi này nhé. Ok em, chào bạn Trâm Anh 9 phút nhé. Cảm ơn bạn đã gửi link cho mình. À không, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chương trình. Hai chiếc máy mà bạn đang hỏi đây thì mình đều thấy nó rất là ok cả về thiết kế lẫn hiệu năng sử dụng và là hai chiếc máy dòng Ultrabook 13 đứng đầu đại diện cho Mac và Windows. Và câu trả lời của mình thì cũng giống như là ở số trước, đã có bạn hỏi là chọn Mac hay chọn Windows. Đó chính là tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của các bạn để từ đó đưa ra sự lựa chọn cho riêng mình mà thôi. Tuy nhiên, mình vẫn sẽ phân tích một số điểm mạnh và điểm yếu của từng máy để các bạn dễ dàng lựa chọn hơn nhé. Đầu tiên là chiếc MacBook Pro 13 2018. Máy có thiết kế đẹp, hiệu năng cũng ngang ngửa chiếc XPS 13 đặc biệt hơn là máy chạy macOS và tính đồng bộ hóa với iOS cực kỳ cao. Chưa kể màn hình của máy cũng rất đẹp, khá thích hợp với những bạn nào làm multimedia. Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất của MacBook là giá thành của máy khá cao và nếu có hỏng hóc thì việc sửa chữa cũng khá là phức tạp. Còn đối với XPS 13 9380, đây là một chiếc máy mới được đeo phát hành và không ai là có thể phủ nhận được vẻ đẹp của em nó. Về hiệu năng thì máy cũng chỉ ở mức cơ bản tuy không quá mạnh mẽ như dòng 15 inch, tuy nhiên bù lại là thời lượng pin và màn hình vô cùng ấn tượng. Dell cũng cung cấp hai phiên bản cấu hình là i5 và i7 cho chúng ta thoải mái lựa chọn. Và nhược điểm cố hữu mà mình ghét nhất trên chiếc máy này có lẽ là loa của máy, chất lượng hơi tệ. Vậy thôi. Câu hỏi số 4, bạn Trường Tròn có đặt câu hỏi như sau. Anh chị cho em hỏi một chút, bao giờ thì máy tính bảng có thể thay thế được laptop ạ? Vâng, xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về chương trình. À, Phương Anh này, Vậy em nghĩ bao giờ máy tính bảng sẽ thay thế được laptop nhỉ? Ừ, cũng khó nhỉ Chắc là em nghĩ bao giờ mà 1 ngàn đồng bằng 1 ngàn đô thì khi đó máy tính bảng có thể thay thế được laptop Còn anh thì anh nghĩ sao? Anh nghĩ rằng máy tính bảng chưa thể thay thế được laptop ít nhất là trong khoảng 10 năm nữa Lý do đơn giản thôi Máy tính bảng và laptop đều hướng đến người dùng khác nhau Máy tính bảng thường hướng đến nhu cầu giải trí nhiều hơn còn laptop thì hướng đến những người chuyên làm việc và đặc biệt là máy tính bảng để chạy hệ điều hành di động nên tính cho đến thời điểm hiện tại thì máy tính bảng chưa thể nào thay thế được laptop. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn là ghét thì yêu thôi, bạn có hỏi như sau Anh chị ơi, anh chị cho em hỏi, tại sao các laptop càng hiện đại, bây giờ mà cổng kết nối lại càng ít đi thế? MacBook 2017 của em còn có mỗi hai cổng USB Type-C thôi à, em thấy bất tiện mà lại tốn tiền quá đi mất Cảm ơn bạn đã đặt ra một câu hỏi hết sức hay và thú vị một vài năm trở lại đây, có thể kể đến một vài nhà sản xuất tiêu biểu đã đi đầu trong việc chuyển đổi các cổng kết nối trên thiết bị của mình sang Type-C như là Apple, Dell hay là HP. Điều này mình nghĩ là một xu hướng tất yếu của công nghệ à, bởi vì là cổng kết nối Type-C nhỏ gọn nhưng lại đem đến tốc độ truyền tải dữ liệu cực kỳ lớn, lên đến hàng gigabyte trên dây và gấp hàng chục lần so với các cổng kết nối cũ. Tuy nhiên thì cái gì cũng có hai mặt của nó Cổng Type C tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phổ biến, nên chính vì vậy mà khả năng tương thích với các thiết bị ngoại vi đời cũ là chưa cao, còn nhiều bất cập. Điều này đem lại sự bất tiện cho người dùng và buộc chúng ta phải tốn thêm vài triệu mua đốc chuyển đổi mới. À, nhưng mà nói gì thì nói, Type C vẫn sẽ là một xu hướng tất yếu của công nghệ à, kết nối trong thời gian tới bởi hiện tại thì chưa có bất cứ một cổng kết nối nào cho tốc độ nhanh hơn nó cả. Câu hỏi cuối cùng, hết sức thú vị, đến từ một bạn có nickname khá là hay Chàng trai năm ấy, bạn có hỏi Bạn Phương Anh xinh quá, cho mình hỏi bạn đã có người yêu chưa vậy? Nếu chưa có thì cho mình làm quen nhé Ai Ông nào, ông nào đặt câu hỏi này Ben ra đảo ngay bây giờ công tính quẩy luôn cả MC của chương trình à? Và đồng thời là crush của sếp tôi đấy Ôi anh nói linh tinh cái gì đấy Không phải như thế đâu các bạn ạ À, à quên, à, cảm ơn bạn chàng trai năm ấy đã dành cho mình một sự quan tâm đặc biệt nhá Mình không FA và cũng chưa có gấu đâu à, mình đùa thôi à, nếu bạn muốn làm quen thì mình sẽ hiển thị link facebook trên màn hình của bạn luôn này ba hai một thấy chưa ô chưa kịp nhìn gì đã biến mất tiêu rồi thế thì làm sao bạn có thể làm quen em được à, như thế mới đặc biệt anh ạ thế thì chúc anh em may mắn nhé